Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng chém gió Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay là mối quan hệ bất bình đẳng Những gì diễn ra từ hội nghị Thành Đô năm 1990 cho đến nay đã cho thấy điều đó ngày một thêm rõ ràng Hiệp ước biên giới Việt-Trung ký năm 1999 là một thất bại của Việt Nam tháp Bản Dốc mất một nửa và nhiều khu vực nữa Tiếp theo là Hiệp định Phân Vịnh Bắc Bộ ký năm 2000 tất cả các cột mốc biên giới đều có hiệp định trước đó. Sau hội nghị thành đô thì hiện trạng bị xáo trộn và tất nhiên phần thiệt hại thuộc về phía Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tập cho đón ông Trọng rất trọng thể. Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 16 cho đến ngày 22 tháng 10 vừa qua. Cho kết quả là ông Tập Cảnh Bình lại tái đắc cử chức Tổng Bí Thư. Việc ông Tập Cảnh Bình tiếp tục nắm kỳ thứ ba là không ngoài dự đoán của giới quan sát, bởi trước đó ông Tập đã cho sửa điều lệ của Đảng, phá bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ cho vị trí Tổng Bí Thư, và ông cũng đưa tư tưởng Tập Cảnh Bình vào điều lệ ấy. Cho nên, Đại hội Đảng lần thứ 20 của Trung Quốc không ai bất ngờ chuyện ông Tập Cảnh Bình sẽ tiếp tục tái nhiệm. Việc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc thì ngay lập tức ông Nguyễn Phú Trọng đã mang dâu đội mũ vội vã sang thăm ông Tập Cảnh Bình được một số người cho là ông Trọng đi triều kiến. Được biết, ông Kim Jong-un, lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên cũng không xuất sắng bằng ông Trọng. Điều này cho thấy vị thế khác nhau giữa một nước chưa hầu và một nước có tiếng nói tương đối độc lập hơn đối với Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang chém gió. Thực tế là như vậy, nhưng sau chuyến đi Trung Quốc về, ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam lại chém gió về sự tiếp đón hoành tráng mà ông Tập Cảnh Bình đã dành cho ông trong kỳ tiếp xúc với cử tri tại Hà Nội. Vào ngày 19 tháng 11 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói như sau. Trước khi Trung Quốc đại hội khoảng tháng 11, chưa biết ai sẽ là Tổng Bí Thư của Trung Quốc, nhưng mà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có thư, thư hẳn hoi đấy bằng văn bản đấy, gửi cho ta và mời Tổng Bí Thư ta sang thăm Trung Quốc, mà lại là người sang thăm đầu tiên của Trung Quốc. Sang thăm thì Trung Quốc đón tiếp như thế nào thì các bác cũng đã biết, rất nhiều cái ngoại lệ. Tôi xuống máy bay, một cái là dân đón, cờ hoa ngập đường, ô tô dẫn đoàn. Lễ đón chính thức có 21 loạt đại bác. Đến lúc trao cho tôi cái huân chương thì Tổng bí thư Trung Quốc ra tận nơi để trao rồi bắt tay hẳn hoi, chứ không sợ Covid. Thực ra mà nói, việc ông Tập Cảnh Bình vuốt ve ông Nguyễn Phú Trọng là điều hết sức đơn giản. Vấn đề là Trung Quốc của ông Tập Cận Bình được lợi thế gì? Ông Nguyễn Phú Trọng có vâng lời ông Tập đến triều kiến hay không? Một khi ông Nguyễn Phú Trọng đã thuần phục thì ông Trọng sang Bắc Kinh được tiếp đón nồng hậu cũng vì cái lợi cho Bắc Kinh và cho Tập Cận Bình. Ban cho kẻ thuần phục một ân huệ để kẻ ấy về nước chém gió, lấp đi bản thân phận chư hầu. Đấy cũng là cách tính toán của một kẻ đứng cửa trên như ông Tập Cận Bình. Một kẻ vâng lời thì nên cho họ nở mày nở mặt với thiên hạ một chút cũng chẳng sao. Đây là hình ảnh sự thật ê chề. Vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, đoàn tùy tùng của ông Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đến Đại sứ quán Trung Quốc cúi đầu trước di ảnh của Giang Trạch Dân tại Hà Nội. Đã nói lên điều đó. Đây là thái độ thuần phục không thể chối cãi, và đó là chủ trương của Đảng chứ không phải là của cá nhân nào. Bởi trong đoàn ấy rất đông đủ bao gồm Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính, Thủ tướng đương nhiệm Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư của Đảng, đại diện cho Nguyễn Phú Trọng. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội Quốc hội, đại diện cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Có thể nói ông Tổng Bí thư chém gió, giấu đầu thì lại lòi đuôi. Ngay sau lời chém gió của ông là hành động cả đoàn lãnh đạo cấp cao phải cúi đầu trước di ảnh của ông vua ở Thiên Triều thì đủ để phủ định lại những gì ông Nguyễn Phú Trọng đã khoe khoang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 Nhờ chiến dịch đào hổ diệt ruồi mà ông đã loại bỏ gần hết những thế lực chống đối ông. Và kỳ đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua, ông Tập tự tưởng thưởng cho mình một nhiệm kỳ thứ ba, đó là một thành quả ông có được. Tại Việt Nam, bản sao của chính trị Trung Quốc cũng được lặp lại y như vậy. Chiến dịch đào hổ diệt ruồi của ông Tập Kinh Bình được ông Nguyễn Phú Trọng cho biến tấu thành chiến dịch đốt lò. Và nhờ chiến dịch này, ông Trọng cũng đã trở thành phe mạnh nhất và vâng, ông đã nghiễm nhiên ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư ở nhiệm kỳ thứ 3. Trong khi đó, giới hạn nhiệm kỳ của mỗi đời Tổng Bí Thư chỉ là con số 2, được ghi rất rõ trong điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như vậy, ông Trọng đương nhiên bước lên xé nát tài liệu cũng như quy định của Đảng. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan từng dựa vào chính trị và đã bị chính trị sơi tái. Như vậy, để duy trì được thể độc tôn, ông Trọng không thể ngừng đốt lò của ông được thế lực chống ông ngày càng mạnh lên nếu không tìm được lý do gì để tống những kẻ bướng bỉnh vào lò thì chiếc ghế của ông Tổng Bí Thư của ông cũng sẽ lùng lầy và mất bất cứ khi nào. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang nuôi một số lãnh đạo kế thừa. Nếu không giữ lửa được cho những người mà ông đã chọn mặt cười vàng ấy thì cũng sẽ lung lầy. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay được xây dựng xung quanh quyền lực chính trị. Các doanh nghiệp tỷ đô ngày nay hầu hết là những người con ông cháu cha của chế độ này chỉ có những người đó mới được đi du học ở Đông Âu, chứ còn cái thường dân thì không bao giờ được như vậy. Đó là lý do vì sao những đại gia Đông Âu hiện nay đang thống lĩnh nền kinh tế tại Việt Nam. Có thể nói những người từng học ở Đông Âu có đầy đủ những lợi thế để họ có thể tiến đến thành ông trùm. Thứ nhất là hậu duệ. Nếu họ không phải hậu duệ thành phần có công với chế độ, họ không thể đi du học Đông Âu vào những thập niên 80. Thứ nhì chính là trí tuệ họ học giỏi mới được cử đi du học và thứ ba là biết tạo quan hệ sang các nước Đông Âu và thời kỳ tranh tối tranh sáng chuyển đổi giữa hai thể chế. Họ và hòa vào môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, sử dụng các thủ thuật móc nối và hối lộ những thủ đoạn bẩn thỉu để làm giàu bất chính. Thứ ba là họ có tiền. Những người này giỏi nhất là dùng tiền mua quyền lực chính trị để tạo lợi thế cạnh tranh cho mình. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang rất quyền lực. Khi các quốc gia Đông Âu như Ukraine dần tiến gần hơn tới phương Tây, các đại gia du học sống ở Đông Âu bắt đầu từ bỏ nơi họ lập nghiệp và trở về Việt Nam dùng tiền mua quyền lực chính trị để làm giàu. Người dân không lạ gì việc man Mansan mua hết mọi cơ quan, báo đài, định giết chết nước mắm truyền thống của Việt Nam. Người ta cũng không lạ gì việc Bộ Công an ra mặt công khai bảo vệ cho Vingroup và Phạm Nhật Vượng. Đó là kết quả của việc dùng tiền bắt chính trị phục vụ cho mình. Tuy nhiên, chính trị là con hổ dữ, đã cưỡi lên lưng nó mà không cẩn thận, để ngã khỏi lưng là nó sơi tái. Đó là con rào hai lưỡi mà hiện nay ông Phạm Nhật Vượng đang dùng. Vạn Thịnh Phát bao nhiêu năm nay cưỡi lên bộ máy chính trị của thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ bộ máy này mà Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã lớn mạnh thành doanh nghiệp tỷ đô. Tuy nhiên, khi ông Hai Nhật tức là Lê Thanh Hải ở vào vị thế bao vây, thế lực Hà Nội đã quật ngã Vạn Thịnh Phát và đang sơi tái tập đoàn này. Đó là bài học không chừa cho bất kỳ đại gia nào đang chơi trò cưỡi đầu quyền lực chính trị để kiếm tiền. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang chơi với cọp giữ. Ông Phạm Nhật Vượng hiện nay đang ở trên lưng con cọp giữ. Con cọp ấy mang tên là Đảng Cộng sản. Tuy nhiên con cọp này đang vùng vẫy tấn công loạn xạ và thế thăng bằng của người ngồi trên lưng nó đang trao đảo rất mạnh. Cũng vì những trao đảo ấy mà mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn ông Vượng bị cấm xuất cảnh từ mấy tháng trước rồi. Cũng không khó để nhận ra rằng ông Phạm Nhật Vượng đang cố giữ thăng bằng cho Vingroup. Tuy nhiên thăng bằng này giữ được bao lâu thì chẳng ai nói trước được. Cho nên nếu một ngày nào đó tin Phạm Nhật Vượng bị ngã ngựa